Hi và xin chào bạn đã quay lại với video tiếp theo của mình và mình là Lưu Bảo đây Các bạn thì hôm nay tôi và... Đây tôi cởi khẩu trang ra cái Được rồi, quý gần chứ Ok bạn thì hôm nay tôi sẽ đi ra chợ và mua tôm về để mà luộc trong chia hấu nha bạn Thì à, tôi sẽ à, đi quay coi ở ngoài canh đẹp gì à, quay cho bạn coi nghe chứ video không thì nó hơi là bình thường Ok thì chúng ta cùng đi thôi ok bạn thì giờ ok bạn thì giờ tụi mình sẽ bắt đầu rửa tôm nha các bạn đây đây đi tôm coi nha. Ừ, đây là tôm càng xanh nha bạn đây bé những bé tôm càng xanh đó rồi một hồi tụi mình sẽ đem đi uh, luộc nha bạn giờ rửa sạch cho đó ok bạn thì giờ tụi mình sẽ đào một cái lỗ để mà để trái dưa hấu xuống có thể dễ dàng mà nấu ờ, chín trái dưa hấu nha các bạn đấy chưa ok bạn thì giờ tụi mình sẽ xẻ dưa hấu ra để mà có thể bỏ tôm ở bên trong nha bạn đấy đây mi hấu mình đã lấy ra và để qua anh em mấy bạn ơi đây ở trong giờ sẽ khoét cái lỗ ở trong luôn để tụi mình có thể uh, bỏ tôm vô trong các bạn khoét múc ở trong luôn á đấy. đấy nhìn dưa hấu đỏ tươi không hấp dẫn Ê, khoát khoát miếng review cái tính lấy miếng dưa hấu mình review cái đó ừ, dưa hấu cũng ngọt á ok bạn ơi còn bên đây tụi mình đang nhóm lửa nè bạn để mà có hồi để cái dưa hấu lên để trái dưa hấu đó lên đây cho nó dễ ăn chú đấy ừ. hợp lý hợp lý ok bạn thì giờ tụi mình sẽ bỏ tôm vô nha bạn đây trời con này tôm đen xanh bự á đấy bỏ vô bây giờ đậm đào quá không biết bỏ hết đống tôm này được không ta đấy vô rồi còn dư quá rồi rồi ok tạm thời tụi mình sẽ bỏ nha các bạn ơi đây còn dư một đống này nè các bạn thì nãy giờ tụi mình cũng uh, nửa tiếng thì nhưng mà nó chưa chín bạn ơi thì uh, chắc là để một chút xíu nữa tụi nó nó sẽ chín là mình sẽ quay cho bạn coi nha ok bạn ơi trong đấy thời gian mà đợi cái trái dưa hấu này chín thì mình sẽ nướng trước mà mấy con tôm còn bên ngoài nha các bạn đây sẽ bỏ đây tôi nướng này mình để đây mình để trong đây đi để nướng ok ok bạn ơi đợi <laughs> đợi nãy giờ chưa chín ngồi đợi nướng tôm nè các bạn không biết chừng nào nó chín nữa hấp dẫn không chứ tôi thấy nó khét khét rồi đó thôi giờ tụi mình nướng tôm tiếp để nào không biết nào có ăn nữa hiện tính hiện tính không hiện tính cũng đang ngồi nướng đây à đây bạn đây con tôm nè à. thấy bên ngoài nó khét vậy thôi chứ bên trong nó hồng lắm mấy bạn đây để gỡ xuống để gỡ nè nó chưa đợi tôm hấp thì mình sẽ ăn tôm nướng trước nha bạn à, đông quá mời các bạn nha à, để tôi vuốt tóc lên được, để tóc xuống trong giang hồ quá bạn ơi nó chanh nè nè ừ. lộ quá lộ nha mời bạn nha uhm. ngon phải hấp dẫn bạn, mình miếng cố miếng cố ok sắp chín rồi bạn mình sẽ chặt một tàu lá chuối để xuống lót nha bạn Đây. Đấy. giờ đem lá chuối vô thôi đó, tàu này mình sẽ để lót bạn kia Trời, kiến không đó mình sẽ đem đằng kia chạy xuống chạy xuống ngồi đây cái gì Đây rồi để chén muối lên để chén muối lên đó chén muối mình để đây rồi chuẩn bị nhắc uh, à, cái uh, tôm trong mấy con uh, mấy con tôm trong dưa hấu ra ok bạn ơi thì sau nửa tiếng thì tôm đã chín đó bạn đó giờ giờ từ từ nghe từ từ nghe rớt tôm đó gì rồi chúng tôi sẽ bắt đầu nhắc để xuống nha bạn hơi khó khăn cái này hơi khó khăn bạn ơi cho nên là tụi tôi phải dùng kỹ thuật bạn nếu thôi là rớt con tôm đó giờ tao dùng đổ thôi nha để giữa để giữa để rồi rồi lấy dầu xẻ đây rồi rồi để xuống để xuống hai xích đi giữa hai à, coi thiện tính biểu diễn nào bạn này thiện gỗ ngoài cái đó khui ra khui ra khui ra thấy hiện tính không người trong nghề người trong nghề hiện tính người trong nghề biết đó đó đó vậy mà nãy mày chưa để còn mấy ấy để đấy đi nha trời nó ố camera luôn ừ. đấy rồi ok giờ uh, review anh em bắt đầu review ok anh em thì uh, vẫn là cái chén nước chấm điện thoại của di khương đây làm chén nước chấm là muối ớt xanh rồi tính ăn chấm miếng cho anh em cảm nhận thôi đầu chấm gì em nội thì làm đi ăn ăn gì muốn ăn chấm cũng được không chấm cũng được thôi không chấm đâu không chấm mà ăn đi ừ tôi ăn nha anh em ừ mời anh em cái này chưa tôi ăn anh em ừ mà trời cắn miếng rồi mời anh em không có hợp lý gì cả không được rồi nha anh em mời mày cứ ăn được không <laughs> rồi cái đó gọi là tục lệ chứ không phải mời rồi ăn được không thấy di khương này nhìn chứ di khương là mời nè rồi à. rồi cảm nhận đi cho cảm nhận đi nó hơi ngọt ngọt hơi béo béo Ủa, béo không có mà. chấm thì nó không có mặn muối chấm vô không mặn nó nho nữa rồi này tụi mình luộc dưa hấu không dục ra đây các bạn ơi còn nghe rõ gì không nói đen thui nè Rồi Đấy Giờ là để tôi review nha bạn Rồi. Ok bạn tới giờ tới mình review nha đây, con tôm nha Rồi giờ mình sẽ bóc vỏ ra à, Trời dính thịt Ôi ôi Rồi rồi dính vào đây luôn rồi bạn ơi Cái gì đi Khương Ai Cái càng có kinh ráp đó Ai mời bạn miếng nha ừ. hai chấm vô không thì cái đầu nó bở bở á à, để ghi miếng sau miếng sau chắc là nó chắc hơn à. tập trung với cameraman nói gì vậy nè đó chấm vô ngon bạn thịt chắc có ngọt ngọt đúng không ngọt ngọt xíu từ trái dưa hấu được được hợp lý đây giờ tôi sẽ gửi tiếng miếng miếng miếng ra đi rồi cho anh em ăn chứ mình rồi đây giờ tôi sẽ ăn miếng này miếng với miếng salad nha bạn đây à, anh em thấy thằng này <laughs> sao anh em thấy tôi không anh không biết là cứ cần căng thẳng không rồi ờ, ăn đi ai đó thì đâu rồi thôi chứ anh em từ sau mà không còn thấy tôi vô cái clip từ đây về sau ra clip nữa anh em biết hai này nó cầm hai cái dao nha anh em đây ai đừng có đóng cái gạt nha à, đây răng nha này cháu ăn hai phân ừ. <laughs> ngon không được ạ hợp biết ngon không đâu ngon <laughs> <laughs> thịt, thịt ngọt chắc rồi trả vậy đó thịt được cái là nó ngọt bạn rồi nó chắc nữa có vài con hơi bở bở tôi không biết do ông ăn tôm á đây giờ tôi sẽ review hai bạn tôi nó ăn tôm mấy bạn vậy của tao bị gì má thịt gì vậy? Rồi, rồi, con này bị sida rồi. Cho bạn coi. Ừ. rồi con này mất thịt luôn tam luộc xong mất thịt luôn cảm giác thiên tính lắc đầu dĩ khương nhỏ là của tao Còn rồi hai nhỏ của tao ok rồi hai anh em này chuẩn bị chém lộn rồi thôi à, giờ à, tụi mình sẽ kết thúc clip tại đây nha các bạn ừ. ok bạn thì uh, clip tụi mình sẽ kết thúc tại đây nha các bạn thì nếu các bạn thích cái clip mà tôm nướng uh, à, tôm hấp hoặc là tôm luộc trong chiếc hấu này của mình thì đừng quên để cho mình một like một subscribe và đừng lên chia sẻ và bình luận clip của mình nhé và bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn ở các clip sau bye bye, bye. bye.